Xin chào các bạn đến với khóa học lập trình phong nền với này thì AXS cơ bản dành cho người bắt đầu. Thì bữa nay là buổi 22 thì tôi sẽ đi giới thiệu cho các bạn về cái cách sử dụng CSS module. Thì cái CSS module này các bạn cứ hiểu đơn giản là nó một nó là một cái phần ờ, mở rộng của thằng CSS. Thì bây giờ thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn demo cho các bạn về cái cách sử dụng của thằng CSS module này. Thì cái thằng ờ, lợi ích của cái thằng CSS module này là nó giúp cho chúng ta phòng tránh được cái trường hợp mà khi mà cái code của chúng ta uh, nó render trên UI này thì mấy cái class JS nó sẽ gắn thêm một cái key ID nữa để nó tránh cái trường hợp mà nó bị trùng cái tên class đó thì bây giờ tôi sẽ hôm nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn là làm cái demo sâu lên cái phần à, footer ở dưới này và tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn sử dụng cái đặc CSS module thì uh, trong cái folder component này thì tôi sẽ đi tạo ra một cái file là footer.js rồi tôi cũng có phím tắt là F F rồi tôi nhấn enter để nó tạo ra cái footer của một lần cho tôi chỗ thẻ deep này thì tôi sẽ chuyển thành cái thẻ footer rồi trong cái thẻ footer này tôi sẽ có cái thẻ p tôi sẽ có cái ờ, copyright hạn như là tôi sẽ có cái chuỗi là copyright by à, học lập trình online.net chẳng hạn rồi tiếp theo tôi sẽ có cái thẻ UL rồi trong thẻ UL tôi sẽ có cái thẻ NI rồi trong thẻ NI tôi sẽ có cái thẻ A và tôi sẽ có một số cái menu ở bên dưới footer như menu heo này thì a à, này tôi sẽ cho nó cái href bằng à, thăng rồi theo tôi sẽ copy cái này à, cho một số cái menu khác tiếp theo tôi sẽ có cái menu thường thường bên dưới phần footer thì sẽ có mấy cái menu như heo này còn tắt này rồi theo là tôi sẽ có cái policy and term chẳng hạn tức là cái điều khoản và chính sách sử dụng rồi tôi đi cho xây này rồi bây giờ tôi sẽ đi import cái footer này vô cái ờ, trang ờ, app.js này đây tôi sẽ import cái file footer của tôi vô đây đây tôi sẽ import nó vô ờ, như vậy rồi tôi đi cho xây này rồi bây giờ tôi sẽ lên chỉnh duyệt này đó thì các bạn thấy là cái phần à, footer nó sâu lên cho tôi như vậy thì chẳng hạn như là nếu mà chúng ta xài cái CSS ấy, nếu mà trong trường hợp mà chúng ta bị trùng cái tên class ấy, thì à, nó dẫn đến cái bug là cái issue là nó chỉ có một cái à, cái tên class được apply thôi còn một cái tên class khác thì sẽ không được apply thì ví dụ như là tôi bây giờ tôi sẽ demo cái phần footer này sử dụng cái phần sử dụng cái thằng CSS chẳng hạn chẳng hạn như là ở đây ờ, tôi sẽ tạo ra một cái file này chẳng hạn như là tôi sẽ tạo ra một cái file là style.css chẳng hạn và chẳng hạn như là ở trong cái file ờ, app này thì bữa trước thì tôi đã có cái class là container này thì bây giờ chẳng hạn như trong cái file style này thì tôi cũng có cái class là container nữa đi rồi container này tôi cũng cho nó cái width là bằng ờ, auto này tiếp theo là tôi cho nó cái hay tôi sẽ cho là 50 pixel đi rồi theo tôi sẽ cho nó cái background color tôi sẽ có cái màu là thằng à, EB EB EB tôi sẽ cho nó cái màu xám xám như vậy rồi tôi cho xây này rồi theo tôi sẽ đi import cái file style này vô cái à, file footer này để sử dụng đó, tôi cũng à, tương tự tôi import giống cái file app.cs này tôi copy chỗ này qua và tôi chỉnh sửa cái file của tôi là file ờ, style.cs chẳng hạn như là tôi sẽ copy cái tên class name này tôi sẽ copy cái tên class name ờ, bằng container này qua cái footer này chẳng hạn như tôi sẽ cho cái footer nó có cái class name bằng container này tức là trong cái footer này tôi muốn sử dụng cái container của cái file style.cs này đó thì bây giờ chẳng hạn như là tôi sẽ nick cho say này bên footer này tôi nick cho say này rồi bây giờ tôi sẽ lên trình duyệt này đó thì bên trình duyệt thì bây giờ các bạn à, inspect ra này Chẳng như các bạn à, kiểm tra hai cái class uh, container này ví dụ như là cái footer của tôi thì nó có cái class bằng container này và nó đang có sâu lên đúng rồi này còn ở trên cái phần này cái phần này thì cái connect container bây giờ nó lại sử dụng là cái connect container của các thuộc tính của cái thằng uh, footer này đó tuy nhiên thì à, cái cái cái connect container của cái thằng app này thì uh, thực tế thì nó cái tôi mong muốn là cái container của cái cái này đó thì nó đáng nhẽ nó phải sâu lên với cái thuộc tính của cái container connect container này mới đúng này đó thì đây là một cái uh, issue mà bị trùng cái tên connect name đó và nó gây ra cái bất à, như vậy đó thì để mà khắc phục được cái cái bất này thì người ta đã tạo ra cái thằng à, CS module thì bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn demo cho các bạn sử dụng cái thằng CS module thì cái file style.cs này thì tôi sẽ đổi lại tôi sẽ đổi cái tên của nó lại à, tôi sẽ có style này chấm module chấm cs này đó thì các bạn à, nhớ là để mà sử dụng thằng à, CSS module ấy, thì các bạn cần phải khai báo một cái file và nó phải chấm với lại bằng cái bằng cái đuôi file là module.cs như vậy đó rồi bây giờ tôi sẽ đi sử dụng lại trong cái thằng footer trong cái file footer của component này thì tôi sẽ sử dụng như sau thì tôi sẽ import uh, style này form này form từ cái file là style.module.cs như vậy đó rồi bây giờ tôi sẽ sử dụng uh, hướng dẫn các bạn sử dụng như sau thì cái chỗ class này thì tôi ờ, sẽ bỏ tôi sẽ khai báo cái class này bằng cái dấu ờ, mở cái đóng ngoặc nhọn như vậy Tiếp theo là tôi sẽ truyền cho cái đối tượng style này tiếp theo là tôi sẽ chấm cái tên class là container đó để tôi sẽ như vậy rồi bây giờ tôi sẽ nick cho say này rồi giờ tôi nên trình duyệt này đó thì bây giờ các bạn thấy là cái cái ờ, thì như các bạn đã thấy là cái style của cái thằng main à, content này nó đã trở về lại cái style cũ này đó rồi cái phần à, footer thì nó cũng đã có cái style của cái thằng footer này rồi tiếp theo tôi sẽ giải thích cho các bạn về cái thằng CS à, module này thì tôi sẽ impact lại này thì các bạn thấy ở đây cái thẻ footer của tôi thì nó có cái thuộc tính class và nó có cái bằng với lại cái style này rồi container này rồi theo thì nó có một cái chuỗi uh, uh, generate đang ngẫu nhiên thì đây là một cái cái chuỗi uh, duy nhất thì đây là một cái để mà nó phân biệt với lại cái class container ở bên trên thì dẫn đến là hai cái style này hai cái class nên này nó không có bị trùng nhau và nó tránh đến tránh được cái issue vừa nãy mà tôi đã demo cho các bạn khi mà sử dụng CS thì nó rất là dễ xảy ra cái trường hợp là hai cái tên class nó trùng nhau thì chúng ta sẽ bị cái bug ờ, như vừa nãy đó thì các bạn có thể hiểu ờ, cái class mà nó generate ra thì nó sẽ bắt đầu bằng cái style này style tức là cái tên của cái file của chúng ta này tiếp theo là cái container là cái class name của chúng ta này tiếp theo là nó có thêm ba cái chuỗi uh, ờ, generating ngẫu nhiên ra vậy tức là nó là cái chuỗi id của nó này đó thì đây là cái lợi ích của cái việc của cái thằng sử dụng cái thằng CS của đôn đó thì bây giờ tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn à, chỉnh chi style cho cái phần à, footer này chẳng hạn như là cái class container này tôi sẽ thêm cho nó một số cái thuộc tính khác như là chẳng hạn như là tôi sẽ cho nó cái mặt in này bằng in top này tôi sẽ cho nó cái mặt in top là chưa 15 pixel này dạ, như tôi sẽ đi cho say này đó thì các bạn thấy nó bỏ cái khoảng trắng ở giữa giữa cái phần main content và phần footer rồi này tôi theo tôi sẽ cho nó cái bedding này tôi sẽ cho cái in top là 20 pixel này rồi tiếp theo là betting line ờ, là 100 pixel rồi betting bottom là 20 pixel rồi betting nep là tôi sẽ cho là 100 pixel rồi tôi vô say này đó thì các bạn thấy nó chỉnh card nền lại cho tôi này rồi theo thì ở trong cái uh, container này thì tôi lại có các thẻ như là ulni này thì ờ, ở bữa trước thì cái buổi buổi 21 thì tôi đã hướng dẫn các bạn sử dụng thằng SCS thì chúng ta có thể áp dụng cái quy tắc nồng này vô này đó tuy nhiên thì à, để mà sử dụng được cái à, quy tắc nồng thì các bạn cần phải đổi cái đổi cái tên file này thành là cái file à, cái đuôi là chấm scs đó đó các bạn cần hãy đổi cái tên đuôi nó như vậy thì các bạn sẽ sử dụng được cái thằng scs đó thì bây giờ tôi sẽ quay lại và tôi sẽ có thể viết được đồng à, vào cái thẻ như là UL chỗ đây này đó, thì ở trong cái thẻ UN thì tôi lại có thẻ NI này thì bây giờ chẳng hạn như là tôi sẽ có thẻ NI tôi đồng vô nữa này rồi đối với thẻ UN thì tôi sẽ có nó cái thuộc tính là float thì tôi sẽ cho là right rồi bây giờ tôi đi cho say này à, bên footer thì tôi cần phải import lại đúng cái tên file này đó. rồi tôi cho say này đó thì các bạn thấy là cái ờ, mấy cái phần menu heo và tắt policy and term thì nó nó chuyển về bên phải cho tôi như vậy này rồi theo thì ờ, tôi muốn cho mấy cái thẻ mấy cái menu này nó ở trên một hàng thì tôi sẽ có cái thuộc tính là display à, tôi sẽ cho là bằng inline block rồi theo tôi sẽ cho nó cái ờ, min quick thì tôi sẽ cho là 7 pixel rồi tôi đi cho say này đó thì các bạn thấy cái phần à, footer của tôi giờ nó đã ở trên cùng một hàng này rồi chẳng hạn như là tôi uh, cho nó thêm cái thuộc tính là betting đi tôi sẽ cho betting top là không betting right là 5 pixel rồi uh, betting bottom là không betting left là 5 pixel rồi tôi cho say này đó thì các bạn thấy nó sẽ căn lại cái cái cái betting cho mấy cái menu của tôi này chẳng hạn như mấy cái menu của tôi chẳng hạn như tôi muốn bỏ cái dấu gạch dưới đi chẳng hạn thì mấy cái dấu gạch dưới này là do cái thẻ A này này thì chẳng hạn như các bạn có thể đồng tiếp cho đây là cái thẻ A này và chẳng hạn như là tôi sẽ cho cái uh, test decoration bằng nâng đó rồi tính cho say này đó thì bây giờ các bạn thấy là cái cái dấu gạch dưới nó đã bỏ đi rồi này đó đó thì uh, như vậy là hôm nay tôi đang hướng dẫn các bạn uh, demo để mà hướng dẫn các bạn sử dụng cái thằng uh, uh, module thường thường thì à, trong một cái dự án thực tế thì thường người ta sẽ sử dụng kết hợp à, vừa cái thằng SCS và cái thằng css module thì người ta sẽ khai báo một cái file style module scs như vậy rồi sau đó thì người ta sẽ import nó vô như vậy và sử dụng này đó người ta sẽ import cái style form cái file này và tiếp theo thì người ta sẽ uh, sử dụng ở cái enable nào đó thì các bạn sẽ khai báo cái class name và các bạn bằng và cái dấu ngoặc nhọn và các bạn gọi style và tiếp theo gọi cái tên class như vậy thì các bạn sẽ sử dụng được đó thì như vậy hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn sử dụng cái thằng à, CS module đó thì à, tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây hẹn gặp lại các bạn ở các buổi tiếp theo